các bạn đến kênh Cốm Kid TV Nàng công chúa sát mai Ngày xưa, ngày xưa, ở vương quốc nọ có một vị vua và nữ hoàng được ban phước với sức mạnh của các nàng tiên Chẳng bao lâu sau, họ sinh được một bé gái kháu khỉnh Vào ngày sinh của cô, thần tiên đã xuất hiện và ban phước cho cô với sức mạnh của một nàng tiên thực thụ Nàng công chúa được đặt tên là Sasmai Công chúa rất là một cô gái ngoan ngoãn và thông minh từ những ngày thơ ấu nên rất được cha mẹ yêu chiều. Thời gian thấm thoát trôi qua, Jasmine đã là một nàng công chúa xinh đẹp. Tất cả hoàng tử và các vương quốc láng giềng đều muốn kết hôn với nàng. Một ngày nọ, công chúa Jasmine đột nhiên biến mất khỏi cung điện. Đức vua và nữ hoàng vô cùng đau buồn. Ngay lập tức, vua cho gọi một trong những nàng tiên đến để đi tìm Just Mai, nhưng vẫn không tìm thấy nàng. Một vài ngày sau, có một chàng pháp sư trẻ tên là Haider đến thăm cung điện của nhà vua. Chàng cầm theo chiếc gương ma thuật và thưa với nhà vua rằng Thưa bệ hạ, thần sẽ đưa công chúa Just Mai trở lại lâu đài. Haider giơ chiếc gương ma thuật lên thì thấy công chúa đã bị một tên phù thủy độc ác bắt đi. Hắn muốn kết hôn với Jasmine nên đã giấu nàng trong lâu đài của mình. Được sự đồng ý của đức vua, ngay sau đó Haider đã đến lâu đài của tên phù thủy và dùng phép thuật của mình biến tên phù thủy thành một con mèo đen xấu xí. Lập tức, chàng giải cứu được công chúa Jasmine, thoát khỏi tên phù thủy gớm kiếp. Công chúa cảm ơn chàng và yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và họ đã trở về cung điện một cách an toàn. Để tỏ lòng biết ơn với chàng pháp sư trẻ Haider tài năng, Đức vua đã tác hợp cho công chúa Sasmai kết hôn với chàng. Từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau trong tòa lâu đài xinh đẹp của mình.